Kia Spectra 205 cam kết là xe gia đình đi cực chất đầm riêng à, chủ xe đã đợt rồi bảo dưỡng là hết gần 20 triệu tiền gầm dô tin cao su chân máy cao su à, càng chữ A đầu dô tin thay mới hết giảm sóc thay mới hết luôn này là anh em mua về đi Tết là yên tâm không phải lo sửa chữa gì thêm cả zin sùng chỉ keo chỉ zin hết ghế nỉ không có dịch vụ không có taxi là hoạt động hoàn hảo đầu DVD tay lái trợ lực sản xuất 205 bản xe gia đình cam kết là xe gia đình không một ngày chạy dịch vụ màu bạc quý khách có mua thì liên hệ trực tiếp với ô tô Kiên Anh mua liền mua nhanh với giá bán trong dịp Tết xả hàng trong dịp Tết với giá chỉ 128 triệu không thương lượng cho quý anh chị 128 triệu không thương lượng anh chị để sở hữu chiếc Kia Spectra 205 này Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam trên YouTube và trên Fanpage Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe Đó là chiếc xe Kia Spectra sản xuất 2005 Máy xăng 1.5 Cam kết là xe gia đình không qua một ngày taxi hay dịch vụ Đó là cam kết của ô tô Kiên Anh về mẫu xe này Xe còn biển 4 số chính chủ, mua của chính chủ. Bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc. Mẫu xe này đang để tại à, khu vực à, miền Nam, đó là khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Với chiếc xe màu à, bạc, mâm đúc, 7 chấu với ờ, những cái nước sơn là đã sơn ờ, qua dặm tút rồi nhưng mà phía dưới rè dưới là toàn bộ là vẫn còn những cái ờ, lớp keo chống xét của nhà sản xuất những cái đường gân chỉ vẫn còn thẳng tắp không có cấn đụng gì cả cam kết là không cấm đụng không ngập nước tí nữa <clears throat> mình sẽ quay cái cái máy cho quý vị các bạn xem nó mới như thế nào và cái bộ nội thất của nó với bản Kia Spectra này với cái khung ờ, với kiểu dáng rất là lướt cảm giác ờ, chúng ta là nó không xe này không bị mất form theo thời gian qua bao nhiêu năm rồi từ hai năm giờ nhưng mà vẫn không có bị mất form xe còn form dáng còn rất là đẹp đồng đều đi xe là cảm giác là không có bị ờ, quê hay bị ngại gì cả khi quý vị mua chiếc xe này thì ô tô Kiên Anh sẽ bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách nếu cần hai cái đèn hậu vẫn còn sáng toang rất là mới khung sườn cực kỳ chắc chắn mọi thứ các đường gân và các đường chỉ dập nổi là vẫn còn nguyên đặc biệt là cái nội thất nha quý vị tí quý vị coi cái nội thất đây là Kia Spectra sản xuất 2005 bản 1.5 máy xăng rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng ờ, khớp của chiếc xe này nhé đây là lốp sau bên ờ, phụ của Kia Spectra Lốp còn khá là mới Với ờ, bộ mâm ờ, là R14 Với thiết kế là cái cái cái mâm đúc 7 chấu còn khá là đẹp Không có bị chảy xước hay là bị gì hết nhé Đây là phía trong Toàn bộ những cái cái cái cái phuộc này là đã được thay thế hết rồi bốn cái hai phục sau hai phục trước đã được thay toàn bộ các đầu rô tin cũng thay không có vết mục nha quý vị cái này là không có vết mục mọt gì cả đấy đây là mình xe này đấy, mình xe còn khá là mỏng cái đường chỉ vẫn còn nguyên đây những cái à, chống chảy vẫn còn cái chống chảy này là chống chảy theo xe và đây là những cái mà mà của nhà sản xuất là vẫn còn này hiếm có chiếc xe Kia Spectra nào mà những cái đời mà còn được những cái như này đó đây là những cái ờ, sơn sơn ờ, vân sơn ờ, nổi để chống dỉ sét của cái dòng xe này mà bây giờ vẫn còn chứng tỏ là cái xe này là giữ rất là kỹ này chủ người ta xài kỹ kỹ lưỡng này không nó bị uh, móp méo hay là sơn phết gì vào cái vị trí này nhé. gương gương vẫn còn cái gương zin gương zin của, của của của nhà sản xuất này Kia Spectra này đây nó có cái này là gương zin này đây là bánh trước ở bên uh, phụ bánh trước mâm trước là còn khá mới bánh vỏ cũng còn rất là mới quý vị có thể đi được trong vòng 1-2 năm nữa bánh bích tôn nhé bánh bích tôn mâm bít tô bánh bít tôn đây đấy những cái này à, vẫn còn mới nguyên này. đấy là không phải là mới là do từ sản xuất tới giờ mà cái này chủ xe người ta bảo dưỡng người ta đã thay toàn bộ hết đây những cái này đây ấy phuộc còn mới này khá là mới mới người ta đã thay hết thay đâu gần 20 triệu gì đó đây là đèn trước của Kia Spectra <coughs> cái này đèn zin nha quý vị vẫn còn khá là sáng rất là sáng à, đèn sương mù mặt ca lăng tí nó coi cái máy kìa cái máy nó mới khủng đây là đèn ở bên à, tài cũng rất là sáng nhé các đường chỉ cái gân dập nổi này. đây là bánh ở phía trước bên tài cũng khá là mới đây phuộc đây phuộc cũng mới thay luôn phuộc này cũng mới thay luôn vẫn còn tem mới thay đây, ốc vẫn còn bảy màu phía dưới phía dưới này ốc vẫn còn bảy màu nha quý vị đây chỗ tay à. mình xe này thẳng tắp đây là những cái đường uh, chống xét của nhà sản xuất đây đấy nó có cái đường này đây là bánh sau bên tài cũng còn rất là mới khá là mới đây cái phuộc sau này phuộc sau này phuộc sau cũng còn mới này đó là thay thay hết cả bốn cái luôn nha quý vị thay hết cả bốn cái đầu rô tin cao su dàn gầm coi như dàn gầm đã thay hết rồi cái đồ này thay đồ này thay cũng rất là rẻ Kia Spectra là thay đồ rẻ lắm đây là nội thất chiếc xe cái ờ, nỉ zin theo xe vẫn còn nguyên đây mà tắp bi cái này là gương kính chỉnh điện hết gương kính chỉnh điện mặt tắp bi đây là sùng chỉ này Đó, sùng chỉ cũng còn rất là mới cái này là theo ờ, cái này là ờ, nhà sản xuất đây, đây những cái tay còn nguyên hiếm có những cái xe nào thế Đấy, những cái chỗ này là mòn nhất mà người ta nó không có mòn này. đây là chỉnh gương gương điện này đây là sáng tối của cái cái ờ, cái cái, cái tablo này, cái đèn là tablo này là vẫn còn à, điều chỉnh được luôn điều chỉnh được luôn đây vô lăng vô lăng của Kia Spectra là vô lăng 4 chấu còn khá là đẹp không có bị mòn mòn rất là ít mặt đồng hồ hiển thị vẫn còn rất là sắc nét các chức năng ví dụ như là tự động báo lốc cửa cửa vẫn còn mở thì nó sẽ báo này và chưa rút chìa khóa ra nó cũng báo luôn chiếc xe này là chiếc xe nó hiện đại hơn chiếc xe ghen tra luôn các chức năng vẫn còn nguyên đầu DVD hệ thống lạnh khá là sáng và mới đây là củ số đây tay nắm này rất là mới rất là mới nha quý vị đây tắp lô của chiếc xe này đây không có khoan đục tại vì nó không phải là taxi nên là không khoan đục mà 90 phần trăm cái chiếc Kia Spectra sẽ là taxi và dịch vụ tại vì bản thân của nó rất là lành và tiết kiệm nhiên liệu cho nên là các hãng taxi thời điểm 2005 2006 2007 là 2004 2005 là là rất là thích cái dòng xe này về để chạy taxi tại vì là nó lành và nó rất tiết kiệm nhiên liệu 100 cây nó mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm 6 lít xăng trên mà thôi không hơn đâu ạ đấy vẫn còn nhựa nhựa này. những cái vân vẫn còn nguyên rất là mới trụ trụ A này. đèn này. Đó. rất đẹp trần đỉ trần đỉ mà bỏ cái lớp ni lông này ra là còn mới nguyên nha quý vị còn còn mới nguyên đấy đấy trụ B rồi chúng ta đi từng cánh cửa một nhé đây là cánh cửa phía sau bên tài tắp bi nỉ các tay mở vẫn còn cứng và không có bị à, bị chai gì hết với nỉ nỉ còn thơm mùi luôn nỉ còn khá là mới này. các bậc lên xuống này như như thế này chúng ta đã biết được xe này là xe chạy như thế nào đây chủ giữ như nào đây cái bậc lên xuống này. từ năm đó giờ mà Kia Spectra thường người ta chạy rất là nhiều nhưng mà chiếc nào nó rất còn mới luôn đấy còn khá là mới Rồi, chúng ta sẽ đi phần à, phía cốp sau cốp sau của Kia Spectra khá là rộng rãi với ờ, được ờ, bao bọc bởi những cái lớp nỉ giống như xe đời mới bây giờ này, vẫn còn nguyên <clears throat> phía trong rất là mới mới lắm ạ đây sùng chỉ của cốp sau này tức là không có mất nhé có mất một số ờ, hai ba tấc gì đó ở phía mấy cái cánh cửa hai tấc ở cánh cửa bên phụ bên phía sau thì nó có có mất rồi nhưng mà là do chủ ấy. này cái tem vẫn còn nguyên này cái tem này mà vẫn còn này các nách ấy. các dấu bấm chì của hãng này của nhà sản xuất này vẫn còn trong cao su nó không có rách dưới gì trên cái này là hay bị rách lắm này. nếu mà xe đi nhiều là trăm phần trăm là cái gioăng này nó sẽ bị rách nhưng mà cái này nó không bị rách phía sau đây đây là gầm lốp sơ cua phía sau này không có mục mọt một tí nào hết cả cốp cam kết là không có mục mọt nhé rất là sáng và mới đây là cục đèn hậu ờ, bên phụ đây là đèn hậu ở bên tài và đây là cánh cửa phía sau bên phụ tắp ly này tay nắm tắp ly này không có mòn gỗ bệ lên xuống cái này thì thực tế ô tô cân anh sẽ không nói nhiều về chiếc xe này quý vị và các anh chị có nhu cầu thì ờ, xem xe trực tiếp và trải nghiệm chiếc xe trực tiếp tại khu vực lớn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để trải nghiệm chiếc xe này thì với chiếc xe này ô tô Kiên Anh chỉ có xin bán với giá xả hàng dịp Tết đó là 128 triệu không thương lượng nha quý vị 128 triệu không thương lượng ô tô Quyên Anh sẽ bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách đây mặt tắp bi của bên ờ, phụ tay nắm này mới luôn đấy không có mòn nha quý vị mình rất điều rất dễ nhận biết ở trên chiếc xe mà đi nhiều hay không đi nhiều thì cần những cái này, này cái vị trí này đấy. Đây và bệ lên xuống này là chúng ta biết được cái xe này là đi nhiều hay là xài sử dụng nhiều hay là ướt Là chúng ta chỉ cần nắm vào những cái đó là biết rồi. Chiếc xe này là không phải sơn zin 100%, đã có sơn dặm tút lại rồi ạ. là chúng ta một lần nữa chúng ta sẽ nhìn kỹ lại với phần à, nội thất của chiếc xe này một chút để có khi cả hai ba tuần đè phát nổ luôn mà nổ rất là êm máy lạnh thì cực kỳ lạnh quý vị à, và anh chị mua về là chỉ việc sẵn đi thôi bây giờ chúng ta sẽ coi cái bộ à, trái tim của chiếc xe này nhé đây là khoang máy của Kia Spectra với bản à, Kia Spectra này là với cái dòng máy là 1.5 máy xăng rất tiết kiệm nhiên liệu toàn bộ những cái bao bọc máy và cái nắp máy và những cái nắp của mặt ca lăng phía ca lăng là vẫn còn mới nguyên những cái này là rất dị gãy này mà nó gần như còn mới luôn nha quý vị gần như là nó còn mới rất hiếm những chiếc xe nào mà còn cái mặt máy này nắp cabo là không có mất ờ, tí sùng chỉ nào không có mất sùng đâu ạ những cái khe cái rãnh vẫn còn dập nổi vẫn dập nổi chứng tỏ là nó không có bị cấn đụng đây cao su đây cao su này là mới luôn này cao su này bình ắc quy cũng mới thay luôn bình ắc quy mới phía trong khoang máy là không có đổ dầu đổ nhớt gì cả số khung này rất là rõ ràng những cái à, tem vẫn còn nguyên <coughs> cốp trước cốp sau tem trước còn nguyên đề nổ rất là nhạy nổ vừa rồi ô tô kiên anh đã có quay uh, chi tiết những cái uh, phần uh, các phần ở trong xe à, quý vị có muốn nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp với ô tô Kiên Anh ở khu vực miền Nam với cái mức giá là 128 triệu ô tô Kiên Anh sẽ bao vận chuyển và bao rút hồ sơ trên toàn quốc cho quý khách chiếc Kia Spectra này và quý vị có thể liên hệ trực tiếp với à, tôi đó là Kiên số điện thoại là 0983 45 7763 và 085 88 44 999 để được trải nghiệm và được uh, ưu tiên được những cái giá hợp lý nhất và trong cái dịp Tết này để mình uh, sử dụng chiếc xe này và đi trong cái dịp Tết này à, cho nó hoành tráng nha quý vị thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn